các quý vị đại biểu cảm ơn các em đội hồng kỳ chú ý đằng sau quay xin mời đội hồng kỳ về vị trí học sinh ơi Trước khi vào chương trình, xin kính mời các quý vị đại biểu, các em cùng đón xem một số tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới 2019-2020. Mở đầu cho chương trình, xin kính mời các quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em đón xem tiết mục biểu diễn của đội văn nghệ nhà trường với bài múa Việt Nam ơi sáng tác Bùi Quang Minh. Champion, champion, champion, champion, Thúy Hà, Thanh Xuân, Thanh Huyền cùng các em Con ơi đây là lớp mấy? Lớp hai A1 à? Hôm nay là ngày gì đấy? Nay ạ. Ờ. Hôm hai giảng ạ. Hôm nay ngày hai giảng à? Vâng. Con có vui không? Có ạ. À. 姐，我打我打。 Thank you. 我们。